Em à, Tony Tiến xin chào quý anh chị các bạn nhé Sau khi buổi tối hôm qua mà ha, à, em đi uh, làm buổi đêm nên đánh cây rơm to như này các bạn này Giờ em sẽ chỉnh sửa thêm một ít nhé Buổi tối hôm qua thì em quay cận cảnh chưa được quý anh chị nhé Em có đưa lên rồi thì một số anh em nói là cây rơm chưa được ạ Đây con cảnh em đưa cây rơm cho quý anh chị đây ạ đây, Như quý anh chị thấy em zoom to lên này Đó ngọn này Cây rơm này của em này em tính rồi trị giá khoảng 5 triệu các bạn nhé Đây Đó Em đi cái góc độ chân thật nhất các bạn nhé đó từ dưới lên trên này, nó khoảng tầm à, hai mét bốn mét rưỡi các bạn nhé tầm bốn mét rưỡi trên ngọn này núp cái, cái, cái cây hôm qua của em rồi đây à, quan trọng là người đánh rơm để trên người đưa rơm à, kỹ thuật người đưa rơm một phần à, người đánh rơm nữa các bạn nhé người bỏ rơm sau cho đều ạ em sẽ tuốt chải chưa tuốt chải các bạn nhé để sau đây sẽ tuốt chải như này xuống thì nó sẽ đẹp hơn ạ đó như vậy ạ đây là toàn toàn cảnh em Tony Tiến quý vị ơi đây cây rơm này là sản phẩm tay hôm tối hôm qua em làm đây buổi tối nhé các bạn nhé vì buổi tối ở đây này, xa nhà thì nó cũng ờ, không có bóng điện nên nó cũng hơi bị tối các bạn nhé cũng em ờ, cũng bật đèn nét nên mà đèn nét nên thì được ờ, cái ánh sáng nó được cái đoạn mặt thôi các bạn ạ một tí thôi còn toàn bộ không có nó đen thui ạ nên tối hôm qua em cũng review về đống rơm rồi mà hôm nay em cảnh cận cảnh quay đống rơm nhá cái ống rơm này nó nhiều chuyện sự tích các bạn nhé ngày xưa thì tụi em nhỏ hoặc là hồi thanh niên này cái chuyện mà ở đống rơm này là rất vui các bạn nhé rất ý tưởng ở góc đống rơm này các bạn này giải ra cái này mà đôi nam nữ giải ra thì rất rất là rậm chứ cởi áo ra thì không rậm đâu các bạn nhé có đồ lót thì vẫn êm lắm nhé các bạn nhé chuyện đống rơm ạ em em à, kể chuyện với quý anh chị là chuyện đống rơm ạ đây thì em à, chảy ruốt đây còn một ít rơm đây ạ mới còn một à, xe đây các bạn nhé xe ba gác đây quý kỵ đó cái xe đó để bọn em sẽ để trên có ngọn cho nó sút xuống tối qua em làm là hơi tối là đưa lên trên này quý anh chị mình nhìn không thấy đâu đó như quý anh chị đã thấy đấy đó anh có đưa dơm được anh đưa lên trên ngọn một tí đi đưa một xèo hay một chọc hai chọc thôi để thôi thế thôi để cho đấy đạp chi nữa hỏi đạp đi đạp trên đạp chắc được không đạp chắc được không chuồn chuồn à, bay vào đến các bạn này bay vừa này trời không mưa đâu các bạn nhé nó những chú chuồn đã bay này mấy con cảnh à, đánh rơm của thôn quê à, miền trung sơn đòn này các bạn nhé hả đẹp như cây to ba chả đây là cây đẹp là do do người đứng trên nên do em Tony Tiến nhá ừ. người đưa dơm thì trách nhiệm người đưa dơm người làm sao cho tròn các bạn ấy to đấy các bạn thấy không nhưng sau giờ này hôm nay thấy nhìn cái cái hôm qua nhìn cái gốc nó nhỏ mà hôm nay nhìn gốc to thế cái gì đít gì gì đi à chảy xuống à anh có chảy xuống sơ qua các bạn nhé hôm qua em đánh tòe ra một chút thì giờ anh chảy xuống nhìn đẹp các bạn, các bạn thấy chưa nhìn xa cái dơm đấy ạ nó chưa sau đây nó sẽ lún xuống em sẽ làm con ngọn nó to nhọn lên thì nó đẹp hơn các bạn nhé làm như kiểu cái cái cái chum vại các bạn nhé ừ, chưa cái dài mà cái cái sau mình làm cái ngọn lên làm như kiểu chum nó mới đẹp ở giữa nó phình ra các bạn nhé đó cảnh cái dơm này cái dơm này thì theo em nghĩ hiện tại giờ là nông dân Việt Nam mình đánh cái dơm này là rất khó các bạn nhé một hai ba em tính nếu lên hẳn đỉnh ngót nó phải 5 mét nữa các bạn nhé độ cao 5 mét các bạn ạ đây này trước kia bọn em làm lại cây này tiếp này cây này cũng cao như vậy các bạn này đoạn ngọn trên đấy đó như vậy nó thẳng đứng các bạn nhé nhưng năm nay bọn em thì làm được một cây đấy các bạn nhé vì mùa nắng nóng quá làm không được ạ mà dơm năm nay nó bệnh đúng không dơm <laughs> trồng xét đâu <laughs> nói trồng xét nữa <laughs> mệt cái ngọn thiếu cây anh nối thêm nhưng mà trồng xét anh nói đây anh nói chơi các bạn nhé đó toàn cảnh cây dơm đây các bạn này Giờ thì em đến ờ, buổi tối gần tối thì hai anh em không làm nữa trải chuốt xong là để khi nào nó nún xuống thì sẽ cho một số rơm này lên các bạn nhé và một cái xe nữa một xe đây còn một xe lên làm trên ngọn các bạn nhé là cái rơm này dạng là dạng to các bạn ơi cái xe này thì nó ờ, xe này nhỏ nhưng mà xe này bọn em sẽ xe như này bằng một con lông các bạn nhé nó gấp đôi này bằng một con lông ờ, rơm đó chở đó như quang cảnh này quý anh chị đã thấy thì em Tony Tiến đây cũng cũng phục vụ chuyện chuyện tình à, cây dơm các bạn nhé đây là chuyện tình cây dơm các bạn ạ chuyện tình cây dơm thuổi em thì à, trước kia thì à, cũng trò nhỏ cũng hay thích ra đống dơm các bạn nhé thời thanh niên cũng thích ở đống dơm lắm ạ thầy tuổi thơ ấu thì ai cũng có một tuổi thầy tuổi thơ ấu các bạn nhé cái dây hôm qua em buộc đây ạ em đi xuống đấy tối hôm qua em đi xuống và em vác cái thang đây nữa các bạn nhé hình ảnh vác cái thang đó nhìn đống dơm nó khác ạ em khi lên là chúng ta dựng cái thang bước lên trên đoạn dây đoạn trên này là chúng ta cầm dây chúng ta kéo lên thì cái, cái dơm chúng ta không bị ảnh hưởng gì nhé xuống cũng vậy các bạn nhé xuống chúng ta tụt cái dây này nó toàn cảnh đây thì toàn cảnh cái dơm như quý anh chị đây em đã zoom xa ra một chút thì thì quý anh chị nhìn thấy toàn cảnh luôn đó từ trên ngọn đó và em làm như một cái vại quý anh chị tưởng tượng như một cái vại à. cái dơm này theo em nghĩ là rất ít người rất ít người có cái dơm to như này các bạn nhé cái dơm này là anh lấy một tuần các bạn này hai người đi lấy một tuần rồi các bạn nhé em mới tính gì trị giá khoảng 5 triệu 5 triệu rồi xong là tí nữa làm xong rồi em sẽ thử bật lửa xem ờ, sao quý chị thấy có <laughs> thấy được không ạ nếu bỏ 5 triệu ra thì ờ, anh ờ, chủ chủ này anh sẽ cho bật thôi các bạn ạ em nghĩ nếu bỏ 5 triệu ra khả năng cũng không cháy các bạn nhé vì bật lửa không có ga rồi mà cháy các bạn bật lửa hết ga thì em nói thế thôi chứ bao nhiêu công sức của của nông dân chúng ta mà chúng ta cầm tiền vất đi cửa sổ nó không chính đáng các bạn nhé nói em nói thế thôi chứ còn uh, ai mà ai mà có gan mà uh, thật sự mà làm điều lĩnh mà đốt được cây dơm này thì em nghĩ là người có bản lĩnh lắm nhé số tiền không quan trọng tính tính giá trị các bạn ạ tính giá trị công sức của họ đấy như vậy tất nhiên bỏ 5 triệu thì họ vẫn uh, cho thôi quý chị nhé nhưng mà theo em bỏ 5 triệu 5 triệu ra để đốt cây dơm này nó không không uh, không có ý nghĩa các bạn ạ à, quay nên thì sẽ bị à, cộng đồng mạng chửi chứ vì bao nhiêu công sức của họ dù mình không phải mình bỏ tiền ra rồi mình mua rồi nhưng cũng được 5 triệu họ muốn bán các bạn ạ chứ đừng nói một năm triệu họ bán vì họ làm ra họ để để rơm đây để cho bò ăn với cho nhiều lúc ờ, mùa đông thì cho bò với lợn gà các bạn nhé heo heo heo với gà chứ đó họ cần cái đó mà một số này mà để hiện tại giờ trồng cây mà ủ trên trên trên, trên đất thì các bạn này trên nền đất này độ ẩm để giữ độ ẩm rất tốt nhé nó giữ độ ẩm mà sau đây nó mục ra thì đất, cái đất mình nó tốt tốt ạ đây em nên quay à, toàn cảnh cây dơm này một chút thì em cũng à, xin phép à, để dừng nhé các bạn nhé vì hôm qua buổi tối quá anh em làm không được các bạn này nhà thì xa mà cây dơm thì nhà xa mất mấy chục mét ạ à. đó như quý anh chị đã thấy đây lúc đấy này hà có anh anh anh vừa chảy ruốt xong ra một đống đấy được xuống một đống dưới này chưa lên chưa lên các bạn nhé hiện tại giờ những chú gà mái đây rất thích các bạn này ở đây thì cận cảnh em cận cảnh bữa nào em sẽ tìm trứng gà cho quý chị nhé đây cả một vườn gà các bạn này nó gà đây thì cây dơm này nó rất lý tưởng các bạn ạ nó nằm ổ đấy sẽ đẻ đây nhé hiện tại giờ gà đây ra ăn thóc các bạn này gà đây gà đi bộ của sơn đòn các bạn nhé gà toàn lúa ăn thóc này đây toàn bộ gà đây em đã zoom to lên gần quý chị thấy này cả vườn gà đó bên một đám gà đó bên đây nữa trước mặt đấy ạ đó như quý chị thấy gà đó giảm xa cho quý anh chị nhìn thấy toàn cảnh gà luôn đó quý anh chị nào em cũng khoảng tầm uh, bên đây ờ, khoảng mười mấy con hai chục con khoảng tầm chắc cũng năm chục con các bạn nhé không nuôi nhiều đâu nuôi năm chục con gà để, để để mấy ăn uống trong nhà đấy các bạn ạ có không có việc gì thì họ ăn uống chứ không phải là nuôi kia công nghiệp các bạn nhé này tự do mà vì ờ, đó như quý anh chị thấy là vườn đất rộng này rau khoai rau hiếc như rất nhiều đấy đây này lý tưởng cây dơm đây toàn bộ cây dơm đây các bạn nhé cây dơm đây đất cỏ hiếc nó dùng rất tốt ạ rất ờ, đó đây thì ờ, sản phẩm chủ yếu là có hai con bò đây phục vụ hai con bò các bạn dơm này phục vụ hai con bò này các bạn này em zoom xa là nhìn thấy đó như quý anh chị thấy còn nhà đây thì em sẽ giảm xuống đó nhà đây thì ở cách xa hôm qua cách xa khoảng tầm ba ba chục mét các bạn nhé thì điện nó không tới đâu điện không sáng tới thì em quay cũng hơi tối mong ờ, quý anh chị thông cảm bây giờ cũng hơi tối rồi ạ hôm nay em vừa đi làm về để em ngắm lại cái cái dơm sản phẩm hôm qua em của em à, Tony Tiến à, đánh đây quý chị nhá nói vậy thôi anh em giúp giúp nhau chứ không phải là đi làm thuê đâu quý chị ạ 100k thì cái sức khỏe của mình là chính nhiều lúc này trời hôm qua là nó muốn mưa các bạn ạ mưa thì đánh dơm thì nó sẽ bị hư dơm nó không được thơm dơm các bạn nhé bọn em đã làm được này rồi thì nó là giờ thì thần tự là vô tư rồi là cây dơm nó không bị vấn đề gì hết ạ cây dơm này giờ có mưa thì mình cũng à, nó như là có ngọn rồi nó sẽ tuột xuống các bạn nó không bị hư dơm nó bị đoạn trên thì không đáng kể các bạn ạ Đó, đây bắt đầu giờ anh cho gà ăn à, bỏ lúa thóc cho ăn các bạn này đó anh đổ đây gà đang à, đứng một chỗ đó. đó gà đang đứng hôm nay này anh làm xong rồi anh cũng có cái ngọn điện ở gần đấy thì nó sáng một tí nó không ăn thua rồi giờ chưa tối đó gà đang ăn đấy các bạn nhé anh cho ăn lúa đó đó thì, à, đây sản phẩm à, của em à, Tony Tiến đây xin quý anh chị xem và nhớ tặng em Tony Tiến một một like nhá rồi cuối video em Tony Tiến sản phẩm em Tony Tiến hôm qua cũng có công sức ở đây ạ nhưng nói là công sức hai anh em thôi nhưng mà công công sức em đánh từ dưới đất lên nhé quý anh chị mà hôm qua tối quá nên em chưa chia sẻ được thì quý anh chị thấy đường kính từ bên này qua bên kia nó khoảng tầm 4 mét các bạn nhé 4 mét bề ngang ạ cao khoảng 4 mét rưỡi các bạn nhé đó là cây dơm sản phẩm của tụi em ạ còn à, một ít ở, dưới đây với gọi trên cái xe này nữa thì bọn em sẽ làm cái ngọn vừa đẹp các bạn nhé rồi cuối video em à, tiến xin phép dừng đây xin quý anh chị à, hãy tặng em cho y tế một like nhá để em có động lực ra video tiếp theo ạ và thứ hai thì hãy chia sẻ video này cho nhiều cùng xem ạ và anh chị em chưa bấm nút chuông tiện bấm nút chuông rung nút chuông luôn để người đầu tiên nhận được video mới nhất từ kênh của tôi Tiến Sơn Đồng nhé em xin chào và hẹn gặp lại ạ